Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tỉnh Phát. Lời đầu tiên, Toàn Tỉnh Phát xin gửi lời cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi Toàn Tỉnh Phát trong suốt thời gian qua. Hôm nay, Toàn Tỉnh Phát đưa cả nhà đi dạo xung quanh một căn nhà. Cái nhà này một trạch hai lầu, rất xinh xắn và đẹp lung linh, nằm tại vị trí vô cùng đắc địa, xung quanh dân cư đông đúc, kinh doanh buôn bán sầm uất nơi mà rất nhiều người đến sinh sống và làm việc. Vậy, căn nhà đó ở đâu? Xin mời cả nhà cùng xem video. Cái nhà nằm ở mặt tiền đường DL14, thuộc phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Cách đường NE8 của Mỹ Phước 3 50m. Diện tích căn nhà vô cùng lý tưởng 5 x 30 với thiết kế vừa cổ điển và hiện đại mang lại cho chúng ta một cảm giác ấm áp và thông thoáng khi ở bên trong căn nhà này. Căn nhà bao gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, một phòng bếp, 3 phòng vệ sinh, sân trước và sân sau cực kỳ rộng và thoáng. Có thể đón ánh nắng ban mai vào mỗi buổi sáng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng không ạ? À? Vì sao chúng ta nên sở hữu căn nhà này? Bởi vì với tài chính 4 tỷ, 5 tỷ ở trên Sài Gòn hay trung tâm tỉnh, chúng ta chỉ mua được một căn nhà nhỏ ở trong hẻm sâu. Nhưng với căn nhà này, vị trí kinh doanh sầm uất, mặt tiền đường lớn, nhà diện tích rộng và thoáng thì đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Khi sở hữu, chúng ta có thể buôn bán kinh doanh, trang trí lại và tái đầu tư chúng ta chỉ cần tìm nội thất vào là sử dụng ngay vì nhà còn rất mới và thiết kế hiện đại vậy ai là người phù hợp với căn nhà này quý khách hàng nào có tài chính từ 3 đến 5 tỷ là có thể sở hữu ngay vì khi mua căn nhà có hỗ trợ quay ngân hàng và đặc biệt căn nhà có sân thượng sân sau đỡ trồng rau, trồng ho, trồng cây cảnh. Cảm giác mỗi khi đi làm vừa được thả hết mình với những thú vui của cuộc sống thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng không ạ? À? Vậy, làm sao đỡ sự gấu ngay căn nhà này? Hãy nhanh tay liên hệ cho Toàn Thành Phát theo số điện thoại 0972 332 894 đã trở thành người may mắn nhất. Cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm chia sẻ để nhiều người cùng biết đến những sản phẩm bất động sản phù hợp với mình. Bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất trên kênh Toàn Thịnh Phát. Toàn Thịnh Phát xin chúc cả nhà có những ngày chống dịch Covid an toàn, bình an và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau.